Hãy không quên, Quốc quỳ gối xin tha thứ. Chị Cả Huệ có chọn quay lại với chồng trong những hình ảnh hậu trường mới nhất mà đội ngũ chim lợn của chúng tôi nhanh chóng tóm được đã tiết lộ về quan hệ hôn nhân của Quốc và Huệ. Trong ảnh, Quốc đang cố gắng năn nỉ ỉ ôi, Huệ mong tha thứ cho những nông nổi và sai lầm phút chốc của mình. Hình ảnh chỉ chủ yếu tập trung vào Quốc, càng khiến nỗi tò mò về thái độ của Huệ trong việc khẩn cầu này của Quốc tăng lên. Điều chị Huệ có chọn quay lại với chồng hay không? Hãy cùng đón xem video chúng tôi để làm rõ vấn đề này. Quốc đã giấu Huệ và cả thế giới về chuyện của mình và Vi. Từ khi anh xảy ra quan hệ với Vi cho đến lúc Vi phát hiện cô đã có bầu, chẳng ai hay biết ngoài hai người. Những cuộc gặp lén lút lúc đêm muộn cũng chỉ có hai người. Đây vốn là mối quan hệ bất chính nên không thể nào công khai cho người ngoài. Nếu cả hai độc thân thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Đằng nào Quốc và Vi còn đều đã có gia đình, hành động ngu xuẩn sẽ khiến cả hai phải hối hận. Quốc cũng đã trột dạ sau khi làm chuyện không thể nào chấp nhận được, phản bội lại Huệ nên phải sống chết giấu không cho ai biết nhưng trời chẳng chiều lòng người chuyện này sớm chiều cũng lộ ra không cách này thì cũng bằng cách khác mà thôi thay vì có một tiếng nói chung cho hậu quả của việc lén lúc đó là cái thai trong bụng vi thì quốc và vi vẫn liên tục dây dừa với nhau quốc lấy cớ phải công tác đột xuất liên tục vì tình hình bệnh dịch mà không có thời gian ăn cơm cùng huệ anh thường xuyên ra ngoài lúc đêm hôm và về trong trạng thái ngẩn ngơ rồi đâu phải chỉ có thế đoạn clip anh bị đánh ghen bởi chồng người khác cũng rầm rộ trên mạng đã sớm báo hiệu sự việc không